Tử vi tuổi Tý thứ ba ngày 16 tháng 2 năm 2021, tức ngày mùng 5 tháng 1 năm 2021 âm lịch. Tuổi Tý thường xuyên nóng nảy và cáu kỉnh do phải chịu ảnh hưởng xấu của cục diện tương hại. Con giáp này tự cho rằng mình là người hiểu vấn đề nhất nên chỉ thích làm theo ý mình không muốn nghe lời khuyên của người khác. Nhưng cái tính ương ngạnh này cũng là nguyên nhân chính khiến bản mệnh dễ mắc bẫy của kẻ tiểu nhân. Do đó hãy thật cẩn thận mỗi khi đưa ra quyết định, đã bắt tay và làm việc gì thì người tuổi Tý phải thật tập trung, chú ý, không nên chủ quan, lơ là, tạo sơ hở cho kẻ khác lợi dụng.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 Cục diện tương hình gây ra những tác động không tốt cho con đường công danh sự nghiệp của tuổi Sửu. Con giáp này bỗng trở nên kiêu ngạo, thích thể hiện, thậm chí bao hoa về những điều mình chưa rõ. Đây có thể trở thành nguồn cơn khiến bản mệnh gặp phải rắc rối không đáng có. Chính vì vậy, con giáp này hãy cân nhắc kỹ trước khi nói, tránh tình trạng hành động nóng vội khiến người khác có cái nhìn sai lệch về bản thân mình. Hẳn người tuổi Sửu cũng không muốn đưa ra quyết định sai, phiền người khác khắc phục hậu quả giúp mình. Tuy nhiên, thiên tài cho thấy con giáp này gặp may mắn trong vận vận trình tài lộc, bản mệnh có thể phát tài dù chỉ dựa vào vận may của mình, song người tuổi sửu không nên vin vào đó để nảy sinh thái độ ỉ lại, có tư tưởng há miệng chờ sung, hưởng thành quả mà không bỏ sức lao động. Giờ tốt trong ngày 15 giờ đến 17 giờ, quý nhân phù trợ, hợi, mùi. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi dần Kiếp tài gây rối, đường tài lộc của người tuổi dần không được suôn sẻ thuận lợi cho lắm. Con giáp này cần phải kiềm chế lòng tham của mình, không nên dao động vì những lợi ích được bày ra trước mắt. Bản mệnh hãy giữ vững lập trường của mình, có như vậy mới tránh xa được thị phi, rắc rối. Ngoài ra, vì bản mệnh là người thẳng thắn nên dễ nói ra những lời hoặc có những hành động gây mất lòng mọi người xung quanh. Tuổi dần hãy chú ý rèn luyện cách cư xử của mình, bởi đó có thể là hòn đá cản bước con giáp này đến với thành công đấy.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 dưới sự phù trợ của tam hợp, vận trình công danh sự nghiệp của tuổi mão tiến triển khá suôn sẻ thuận lợi. Tuy nhiên, để lập ra những kế hoạch thực tế hơn, con giáp này cần phải đánh giá chính xác năng lực của bản thân mình và tình huống trước mắt. Khi đứng trước những quyết định trọng đại, bản mệnh nên trò chuyện và thảo luận với mọi người xung quanh nhiều hơn bởi lúc nào mọi người cũng sẵn sàng đưa ra những gợi ý đúng đắn cho con giáp này. Nhiều người cùng suy nghĩ bao giờ cũng đem lại kết quả tích cực hơn. Đường tình duyên trong ngày khá vượng sắc chính vì sự nhanh nhạy tinh tế trong cách nói chuyện thông minh giúp bản mệnh dễ dàng chinh phục được trái tim của người sắt đá nhất. Thế nhưng bản thân con giáp này có xu hướng từ chối không ít các mối quan hệ chỉ vì chưa đủ du động. Giờ tốt trong ngày 15 giờ đến 17 giờ, quý nhân phù trợ, mùi, mão. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi thìn Thời gian này tuổi thìn khá thận trọng trong các vấn đề liên quan tới tiền bạc. Có tiền trong tay, con giáp này không nghĩ tới việc mua sắm đầu tiên mà đã biết trích một khoản để tiết kiệm hay đầu tư. Đề phòng khi khó khăn xảy ra thì vẫn an tâm có chút tiền dự phòng. Sự thật thà, chính trực chính là nền tảng tốt giúp bản mệnh có được thành công trong sự nghiệp. Không phải lúc nào thành công cũng đến từ những điều lớn lao mà đôi khi nó được tạo ra từ những điều đơn giản và nhỏ nhặt. Những thói quen tốt mà người tuổi thìn không hề nghĩ tới. Nếu có thể giữ trạng thái làm việc chắc chắn, cần cù như hiện tại, con giáp này còn có khả năng gặt hái được nhiều thành quả hơn nữa trong tương lai. Ngoài ra, bản mệnh nên chia sẻ công việc nội trợ nhiều hơn với nửa kia của mình. Đây không những là cách giảm bớt gánh nặng cho người ấy, mà còn là cách khiến tình cảm vợ chồng thêm hòa hợp. Giờ tốt trong ngày, 5 giờ đến 7 giờ, quý nhân phù trợ, thân, hợi. Đừng quên đăng ký, nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi tỵ Vận trình công danh sự nghiệp của người tuổi tỵ có thể gặp chút ngáng trở do con giáp này thiếu tập trung vào công việc nên có thể mắc phải những sai sót nghiêm trọng, ảnh hưởng tới tiến độ chung, thậm chí có người bị cho nghỉ việc vì lặp lại cùng một lỗi quá nhiều. Cũng may bản mệnh có sự tinh ý và nhạy cảm nhìn nhận ra vấn đề từ sớm và chủ động sửa sai nên cũng hạn chế bớt được những thiếu sót. Tuổi tỵ có quý nhân giúp đỡ đúng lúc cần thiết nên giảm được khá nhiều tác động tiêu cực. Bên cạnh đó, đường tình duyên vẫn đang phát triển rất tốt đẹp. Con giáp này thấu hiểu nửa kia và luôn nhận ra những cảm xúc bất thường của người ấy. Để có thể được như vậy là nhờ đôi bên thường xuyên chia sẻ và tâm sự với nhau. Những người còn độc thân cũng có thể nhận được nhiều sự quan tâm, để ý của người khác phái. Hãy thử cho đôi bên một cơ hội, đừng tiếp tục nhốt mình trong thế giới riêng. Giờ tốt trong ngày 15 giờ đến 17 giờ, quý nhân phù trợ, dậu, xỉu Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi ngọ Nhờ sự giúp đỡ của nhị hợp, đường tài lộc của người tuổi ngọ tiến triển cực kỳ thuận lợi. Con giáp này gặp nhiều may mắn nếu đầu tư làm ăn trong ngày hôm nay. Nhờ có khả năng nhìn nhận và đánh giá tình hình chuẩn xác, bản mệnh có thể tìm được những mối khách hàng hứa hẹn. Con giáp này cũng có nhiều cơ hội để mở rộng các mối quan hệ xã giao. Bản thân tuổi ngọ vốn là người nhiệt tình, luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác nên luôn nhận được nhiều sự yêu mến. May mắn hơn, những người đã được bản mệnh giúp đỡ vào lúc này có thể sẽ là quý nhân của mình lúc khác. Trong ngày ngũ hành hỏa sinh thổ cho thấy con giáp này luôn tìm cách thấu hiểu suy nghĩ và cảm nhận của con cái của mình. Đôi bên tranh thủ nhiều cơ hội để tăng cường giao lưu, trò chuyện. Bản mệnh không bao giờ mắng mỏ con cái dù chúng có làm điều gì không đúng ý mình đi chăng nữa. Giờ tốt trong ngày 5 giờ đến 7 giờ, quý nhân phù trợ, thân, hợi. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi mùi Tuổi mùi gặp may mắn trong đường tài lộc, tiền bạc, tài sản ngày càng vượng lên trông thấy nên tinh thần cũng lạc quan, vui vẻ và phân chân hơn hẳn. Tuy nhiên, con giáp này không nên tiêu xài lãng phí quá vì không phải lúc nào cũng kiếm được tiền dễ dàng như vậy đâu. Mặc dù mọi việc đang tiến triển khá ổn, nhưng vì là ngày tự hình nên tận sâu trong tâm trí của bản mệnh vẫn luôn có những suy nghĩ vẩn vơ. Người tuổi mùi lo lắng rằng những niềm vui, hạnh phúc này sẽ giữ được trong bao lâu, nhưng chính sự tĩnh tâm trong tâm hồn mới là hạnh phúc đích thực trước. Con giáp này nên khiêm tốn hơn, không nên dành nhiều thời gian để tham gia bao đồng hay chú ý quá nhiều đến vẻ bề ngoài của mình. Năng lực mới là yếu tố khiến mọi người khâm phục và ở lại với mình lâu hơn. Ngoài ra thì bạn mệnh cũng cần chú ý đến việc ăn uống nếu không muốn sức khỏe sụt giảm nhé. Giờ tốt trong ngày 15 giờ đến 17 giờ, quý nhân phù trợ, tuất, dậu. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi thân Vận trình tình duyên của người tuổi thân khá sáng, con giáp này vẫn còn lẻ bóng sẽ trở nên rất vượng đào hoa vào ngày hôm nay, dễ dàng gây ấn tượng tốt với những người khác giới nhờ vào những điểm mạnh của mình. Chỉ cần mở lòng, bản mệnh sẽ tìm được người ưng ý. Tuy nhiên, những người lập gia đình lại cần giữ khoảng cách với những đối tượng có ý định làm thân với mình nếu buông thả theo cảm xúc nhất thời và ứng xử không khéo léo, tuổi thân có thể để việc này gây ảnh hưởng lớn đến hạnh phúc gia đình. Hãy thật chú ý từng lời nói và hành động của mình nhé. Chính quan nâng đỡ, con giáp này có chức quyền, nhận được sự tôn trọng và ngưỡng mộ của mọi người xung quanh. Bản mệnh luôn nghiêm túc và có trách nhiệm cao cho công việc. Vì thế mà việc gì vào tay người tuổi thân cũng được giải quyết gọn gàng, không để ai phản nàn. Giờ tốt trong ngày 5 giờ đến 7 giờ, quý nhân phù trợ, xỉu, thân. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi dậu Thiên quan giáng họa, vận trình của tuổi dậu không được xuân sẻ cho lắm, Con giáp này sẽ vướng phải nhiều vấn đề khó giải quyết trong ngày hôm nay. Có thể kẻ tiểu nhân sẽ mang lại nhiều rắc rối, khiến người khác có cái nhìn không đúng về những việc mà bản mệnh đã làm. Nếu chẳng may rơi vào tình cảnh này, người tuổi dậu cũng cần giữ bình tĩnh hết sức, tránh để bản thân rơi vào trạng thái kích động, làm ra những hành động gây hối hận về sau. Lời khuyên dành cho con giáp này là hãy để sự thật và thời gian chứng minh sự trong sạch của mình ngũ hành thổ sinh kim cho thấy mối quan hệ giữa bản mệnh và nửa kia rất tốt đẹp, đôi bên luôn quan tâm và chia sẻ với nhau mỗi ngày. Con giáp này tin tưởng vào nửa kia nên mỗi khi có vướng mắc gì, hai người luôn bàn bạc để đưa ra quyết định cuối cùng. Giờ tốt trong ngày 15 giờ đến 17 giờ, quý nhân phù trợ. Tuất, Thìn. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi Tuất Tương hình tác động khiến người tuổi tuất trở nên quá mức thẳng thắn. Con giáp này không nghĩ đến cảm nhận của người khác mà luôn nói thẳng những gì mình cho là đúng nên dễ gây tổn thương cho mọi người, đồng thời khiến bản thân vướng phải nhiều rắc rối. Những lúc gặp khó khăn trong công việc, bản mệnh không nên quá căng thẳng, lo lắng mà nên suy nghĩ lạc quan hơn. Con giáp này vốn tài giỏi hơn, bạn nghĩ nhiều. Chỉ cần quyết tâm, tuổi tuất sẽ dần dần khắc phục được tất cả mọi trở ngại, rắc rối. Hãy tự tin vào năng lực của bản thân mình nhé! May mắn chính tài giúp đường tài lộc của con giáp này trong ngày mới khởi sắc. Nếu điều kiện kinh tế vững vàng, bản mệnh cũng có thể cân nhắc đến việc sắm sửa những món đồ có giá trị lớn và cần thiết cho cuộc sống hàng ngày của mình đầy đủ hơn. Nhìn chung không phải lo lắng chuyện tiền bạc. Giờ tốt trong ngày 5 giờ đến 7 giờ, quý nhân phù trợ, hợi, dần. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi hợi Đường công danh sự nghiệp của tuổi hợi tiến triển tốt đẹp đã đến lúc con giáp này được nhận hoa thơm trái ngọt sau một thời gian dài nỗ lực không ngừng nghỉ. Tuy nhiên, bản mệnh cũng không nên chìm đắm cho niềm vui quá lâu mà phải chịu khó thức tỉnh để nhận ra mình đang ở đâu nhé. Nhờ cục diện tam hợp nên trong ngày con giáp này cảm thấy mọi sự suôn sẻ và may mắn vô cùng. Chuyện làm ăn cũng có quý nhân nâng đỡ nên thuận lợi hơn, tiền bạc đổ về nhà không kể xiết. Người tuổi hợi không phải lo lắng đến vấn đề chi tiêu hay áp lực kinh tế lớn như trước nữa. Tuy nhiên, vận trình tình cảm có dấu hiệu kém sắc đi xuống, bản mệnh cần dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, đừng quá mải mê thú vui bên ngoài vì nửa kia của mình đang có